theo thì tôi cũng sẽ đóng nắp lại và test những tính năng của bếp cho các bạn xem bếp này có mặt men nè mặt này rất là dễ dàng vệ sinh chùi rửa khi mà chúng ta sử dụng dầu mỡ nó có bánh ra thì chúng ta lau chùi rất là dễ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 hàm ý khi mà chúng ta nấu nướng nước có trào ra bếp nó khóa ga nhưng mà các bạn lưu ý bếp nó có hai cái đầu chia lửa này nằm cao hơn mặt bếp nên nếu nước mà trào ra thì nước chỉ có thể nằm ở trên mặt bếp này thôi khả năng mà làm được ướt được cái đầu chia lửa này tắt luôn ngọn lửa hầu như là không có khả năng chính làm tắt lửa chỉ có thể là gió thổi mà thôi nên nơi nào mà quảng cáo là chống treo tức là quảng cáo không có đúng với chức năng thật sự của bếp các bạn có thể thấy là sau khoảng 3 đến 5 giây thôi bếp đã khóa ga nè dù công tắc có đang mở kèm theo một tiếng đóng đờ le nếu mà các bạn có thể đóng nghe thấy nó cong đóng le một cái cạnh Đây, thực hiện tính năng khóa ga khi gió thổi tắt lửa thành công chức năng an toàn thứ hai tôi sẽ thử cho các bạn xem là tính năng khóa ga khi nước nó nấu cạn nồi với chức năng này á tôi sẽ dùng tôi sẽ dùng hai miếng sắt để thay thế cho hai miếng đáy nồi bếp có thiết kế hai que cảm biến này nhiệm vụ của nó là khi nó tiếp xúc với đáy nồi có nhiệt độ là từ 250 độ trở lên nó sẽ khóa ga để cho an toàn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 bếp này là nếu mà so về vấn đề tiết kiệm ga thì rất là tiết kiệm vì bếp này á, nó hao pin nên nếu mà các bạn ờ, mà mua sử dụng những loại pin thông thường á, như là pin con ó pin con thỏ như thế này các bạn có thể sử dụng được khoảng từ 2 cho đến 3 tuần những loại pin này giá là khoảng 20 ngàn một cặp còn những loại pin có giá mắc hơn chút xíu như là Panasonic Toshiba Maxell này giá của nó là khoảng từ 30 cho đến 40 ngàn một cặp nhưng mà các bạn sử, sử dụng cũng chỉ khoảng được 4 đến 5 tuần mà thôi rất là tiết kiệm tốn kém để tiết kiệm các bạn cũng nên tránh ra không có nên sử dụng những loại pin này khi mà các bạn đang sử dụng bếp á, các bạn thấy ngọn lửa chúng ta đang lớn mà nó nhỏ lại như thế này và không có tăng chỉnh được nữa cái đó là do bếp thiết kế như vậy khi mà nó tiếp xúc với cái nhiệt độ nóng hơn 200 độ C nó sẽ tự động nó giảm nhỏ lửa lại như thế này không có tăng chỉnh lớn lên được nữa mục đích của nó làm như vậy là để tiết kiệm ga thì phải hơn khuyến mãi á, giúp nếu để giúp cho các bạn uh, sử dụng bếp này một cách nó hiệu quả và tiết kiệm hơn thì chúng tôi có bán hoặc là tặng kèm cho các bạn một viên pin sạc như thế này tuổi thọ của nó là từ 3 cho đến 4 năm thời gian sạc đầy của nó là 16 tiếng khi mà các bạn sạc đầy các bạn có thể sử dụng được khoảng từ 3 cho đến 4 tháng bếp bên ờ, trái của tôi vừa mới khóa ga kèm theo một tiếng đóng delay này dù công tắc còn đang mở thực hiện cái chức năng khóa ga khi nước cạn nồi thành công nó đã khóa ga khi nhiệt độ của nó đạt đến là 282 độ này các bạn thấy không phải của tôi cũng vừa mới khóa ga luôn bếp bên phải khóa ga khi nhiệt độ của nó đạt đến là 287 độ sử dụng cái pin sạc này á thì các bạn ờ, chú ý chúng ta kéo cái hộp pin ở vị trí này ra nè bếp này nó sử dụng một cặp pin đại như thế này hộp pin của nó là thiết kế hình dài kích cỡ của nó là bằng hai cái viên pin đại như thế này vì thế một viên pin sạc như thế này sẽ không thể nào lắp vừa vào được cho nó cũng ngắn thôi để tăng chiều dài cho nó phù hợp với hộp pin đó chúng tôi có kèm cho các bạn một cái thanh lò xo như thế này các bạn bẻ hơi cong một đầu của lò xo lên pin nó khi giao cho các bạn chúng tôi làm dấu sẵn hai đầu nè dấu cộng là trừ dấu cực dương nè dấu trừ là cực âm nó sẽ có một cái lỗ nhỏ như thế này các bạn móc vào móc lò xo vào cố định nó như thế này đây cố định như thế này sau đó chúng ta lắp vào hộp pin thôi hộp pin đó thì nhà sản xuất họ sẽ làm dấu sẵn hai đầu ở trong là dấu trừ ở ngoài là dấu cộng tương ứng với hai cực các bạn lắp pin vào đúng như vậy các bạn chú ý phải lắp đúng nha tránh lắp sai lắp đảo cực và nếu các bạn lắp sai lắp đảo cực á, thì bếp sẽ không hoạt động và nếu các bạn để lâu ngày thì pin sạc nó sẽ hỏng thì đó nó đó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 các bạn lấy cái ờ, dây sạc chúng tôi vừa mới tặng ờ, cho các bạn đó kèm theo bếp á các bạn cắm vào bếp sau đó chúng ta cắm trực tiếp cái viên pin sạc này cặp cắm trực tiếp cái cục sạc này vào cái ờ, thiết bị hẹn giờ như thế này cái thiết bị hẹn giờ này á nó sẽ giúp các bạn hẹn giờ được tối đa là 90 phút và nhỏ nhất là một phút ở đây tôi sẽ chỉnh một phút thôi để thử chức năng hẹn giờ của bếp sau đó chúng ta bật bếp lên bước cuối cùng á các bạn lưu ý là quan trọng là các bạn phải lấy pin ra để cho bếp nó không còn nguồn điện nữa sau khi cái thiết bị này hết giờ nó sẽ ngắt điện bếp sẽ khóa ga các bạn cũng có thể sử dụng cái này để nấu nè nướng nè những món ăn chúng ta dự đoán trước thời gian chín được ngoài ra khi mà khách hàng mua bếp nội địa nhật và sử dụng á, thường hay gặp vấn đề về cái lượng tiết lưu ga không có ổn định làm cho chúng ta sử dụng bếp á, ngọn lửa nó không có được xanh đẹp mà nó lại bị đỏ thì 90% cái lý do là do cái van ga Namilus xin lỗi các bạn 90% cái lý do của nó là do cái van ga đang sử dụng nó không có phù hợp với bếp